Xin chào các bạn nhé Rất vui vì hôm nay lại được à, gặp lại các bạn Thì trong cái video ngày hôm nay Mình à, sẽ hướng dẫn đến các bạn một cái cách mà tạo cái kênh phụ YouTube Thì đây là những cái nội dung mà mình à, sẽ mang đến chia sẻ cho các bạn Thứ nhất ấy, là về kênh phụ là gì, kênh chính là gì Và thứ hai ấy, là cái lợi ích của cái kênh phụ hay còn gọi là cái kênh thương hiệu là gì Và thứ ba ấy, thứ ba ấy, là cái cách mà để mà mình tạo một cái kênh phụ YouTube mình sẽ thực hiện bằng các cái hình ảnh trực tiếp nên các bạn à, theo dõi nhá thì đầu tiên ấy thì kênh phụ là gì kênh chính là gì Thế cái kênh chính ấy, là cái kênh à, là cái kênh mà bạn up được cái video trực tiếp lên cái Gmail tức là bạn có một cái Gmail đó bạn up up lên up trực tiếp lên thì đó gọi là cái kênh chính cái kênh này nó không xét được nhiều người quản trị được bạn nhé còn cái kênh phụ ấy là cái kênh mà bạn dùng cái gmail đó để tạo ra một cái kênh youtube sau đó bạn up nhiều cái video lên cái kênh này và cái kênh phụ này thì nó có thể là sẽ được nhiều người quản trị các bạn nhé vậy thì à, cái lợi ích của cái kênh phụ này là gì thì mình à, sau các cái quá trình làm à, youtube của mình ấy thì mình à, nhận và nhận biết và đánh giá đúng một điều đó là các bạn tạo một cái tài khoản phụ ấy, đó là một cái cách làm đúng đắn nhất mà các bạn phải làm phải làm các bạn nhé đó là cái điều chắc chắn và cái lợi ích thứ hai ấy, đó là các bạn dễ sẽ chuyển đổi được cái tài khoản phụ từ người này sang người khác mà không bị mất Gmail nhé tức là khi uh, các bạn có thể uh, chuyển đổi uh, à, cái có một cái kênh phụ ấy thì các bạn chuyển đổi từ người này qua người khác thì nó sẽ không có vấn đề gì cả và cái này nhiều cái gmail ấy, có thể quản trị được một cái kênh phụ đó các bạn nhé đó và cái thứ ba ấy đó là bạn dễ dàng liên kết được cái tài khoản ờ, Google Google AdSense nhé tức là cái Google A đấy khi mà à, kênh bị chết tức là tức là ví dụ như mình ví dụ một cái này ví dụ như một cái mail A này thì có cái tài khoản GA và cái kênh phụ tức là họ có cả cái kênh phụ đó thì nó mà bị chết ấy, thì bạn có thể dễ dàng mà đăng nhập được vào cái tài khoản của YouTube hoặc là dễ dàng liên kết được cái kênh khác vào cái GA đó và nếu mà bạn dùng cái một cái kênh chính đó mà các bạn cái kênh cái kênh chính này này nó mà bị chết ấy, thì bạn không thể nào mà đăng nhập được vào kênh YouTube khác để mà liên kết GA được nữa các bạn ạ và vì một cái một cái Gmail ấy các bạn thì có thể à, quản trị được nhiều cái kênh thương hiệu nên các bạn sẽ bị hạn chế được do các lỗi spam này hoặc là các vi phạm bản quyền này và đây là những chia sẻ của các cái cao thủ là họ chỉ tạo ra cái kênh phụ mà để dùng họ chỉ tạo ra cái kênh phụ mà không dùng cái kênh chính các bạn đó đó là cái cái điều đặc biệt mà họ các cái cao thủ YouTube đã nhận biết là điều đó thì các bạn chú ý á, đó là một cái Gmail lâu ấy tức là một cái Gmail mà lập lâu rồi ấy thì nó chỉ có thể tạo được à, nó có thể tạo được 100 kênh phụ các bạn ạ còn những cái Gmail mới ấy, thì à, khoảng 10 kênh nhưng mà thực tế thì mình khuyến cáo là chỉ mình chỉ dùng lên mình chỉ tạo nên tạo hai ba đến bốn kênh thôi nhá không không nên tạo nhiều quá và để mình à, để hiểu rõ hơn về cái này nhé thì các bạn mình sẽ chi tiết bằng cái hình ảnh để mình giải thích cho các bạn đây là cái kênh phụ nhé ví dụ đây là trong cái trường hợp mà các bạn dùng kênh phụ để áp video lên đúng không các bạn trong trường hợp ấy một cái video này này một cái video một cái một cái kênh phụ của bạn mà bị chết ấy, thì cái gmail của bạn cái kênh youtube của các bạn và cái gmail của các bạn nó sẽ không bị ảnh hưởng gì các bạn thấy không cái kênh kênh youtube khác nó không hề bị ảnh hưởng gì và cái gmail của nó thì vẫn còn luôn còn trong trường hợp mà bạn dùng một cái kênh chính ấy, mà bạn up cái video lên nhé thì cái video cái trong trường hợp mà cái YouTube này nó bị chết ấy, thì cái Gmail đó lại bị mất luôn và cái liên kết tài khoản Google AdSense của bạn sẽ không còn đó là các bạn hiểu là như thế và mình sẽ thực hiện và cái bước tiếp theo cái thứ ba là mình sẽ thực hiện được cái cách tạo kênh kênh luôn nhé các bạn theo dõi mình nhé thì đầu tiên nhé các bạn à, đầu tiên này các bạn vào Google à, vào YouTube đúng các bạn thì đây mình vào sẵn rồi đây cái kênh của mình YouTube trên cái góc ừ, phải màn hình nhé các bạn nhấn vào từ vào cài đặt nhé hướng đến cái bánh răng này này cài đặt nó có phần setting đấy sau đó các bạn à, hướng đến từ thêm hoặc quản lý tài khoản hoặc quản lý các cái kênh khác của bạn đấy thì đây hiện tại mình đang có hai cái hai cái tài khoản YouTube một tài khoản chính và một tài khoản phụ thì mình mình muốn tạo mới thì mình nhấn vào tạo kênh mới các bạn nhé tạo kênh mới và các bạn nhập một cái tên kênh thương hiệu của các bạn một cái tên nào đó mà các bạn à, à, muốn tạo ví dụ như của mình nhé là sell top Google cho chỗ Google Map mình ví dụ vậy và nếu ok rồi thì à, các bạn có thể tạo nhé tạo các bạn nhấn từ tạo đó thế là một cái kênh à, tài khoản phụ của bạn à, đã được tạo và các bạn có thể đăng được một cái video lên cái tài khoản này mà không lo lắng về cái vấn đề gì cả các bạn nhé thì à, cái bài học ừ, bài chia sẻ của mình hôm nay thì chỉ có đến như vậy thôi nếu mà ừ, các bạn thấy nó hữu ích thì các bạn vui lòng like và chia sẻ đến nhiều người cùng biết hơn các bạn nhé mình cảm ơn các bạn